anh đánh với ai hả thực ra thì team này ờ, anh không quen team này là mình không quen nhưng mà mình xin vào chơi cho đủ người vì á chơi bên này á chơi... lại cấm à chơi bên này là phải đủ năm nó mới tìm nhanh game nhưng mà còn chơi chơi solo hay là chơi hai người là tìm lâu game lắm 10 phút 15 phút mới có một game thành ra mình xin vô cho cho nhanh có game đó mọi người xin vào dạng hàng. Ờ vô vô vô vô vô vô vô Vô vô anh em ơi Meta Sena đi rừng Đi cùng xạ thủ khác Anh thấy thế nào anh hiểu hả Sena hả Sena đi khá là khá là gọi là ừ, gọi là khó đánh vì con Sena nó bóc nó cống máu rất là kinh nó vừa có cống máu vừa có stun mà lại vừa có cái uh, hồi máu rất là kinh ông Senna đánh giá khá là kinh khi mà đi đem đi support hoặc là đem đi mid đam to rồi có hồi máu có làm choáng có làm chạy nhanh ấy rồi có mút cáp chiều cuối khá là kinh nhưng mà ông nào đánh hay còn như đánh gà chứ đánh gà thì nó tù vì con đấy phải cần cái, cái sự là kiểm soát tốt thì mới không chết được vì nó yếu máu nó yếu máu bị đập súng gan là chết liền gọi là máu nó khá là dày so với các con như kiểu Leona, Braum, Thread rồi nhưng mà pha với mọi người không một chết à Ê, mình phải di chuyển cho đỡ tốn máu nè di chuyển đi mọi người di chuyển đi mọi người di chuyển đi đỡ tốn máu đúng không xong mà đi đi về ngược lại là vì cái than cái than ờ, cái than phẫn nộ nó sắp hết rồi cái than màu đỏ này em thấy không thì khi mà mà, mà mình mình để cho nó hết cái than màu đỏ nó sẽ về nó sẽ hồi máu và như thế sẽ rất là toan bất lợt clip này ở đâu nhỉ <laughs> Nghe ông nào mà bảo ta tha tha là mình sợ lắm máu thôi, có máu thôi, ok à Lên luôn, lên luôn à lên luôn à Rồi, ngon rồi, cấp 5 rồi, cấp 5 rồi 4 phút 30 và cấp 5 là đẹp Ôi rồi ôi anh hiểu chưa lên kịp em ơi Từ từ nhá Ai, ai sự Ôi Bờ phát tăng nhầm tăng nhầm bên ti luôn Không mắc nè, không mắc nè, không mắc nè, không mắc nè chạy chạy chạy chạy chạy ôi thế luôn hả ngày cứ lúc với flash chó đây cái tầm là khỏe quá này này nó không nó không nó không nó không ấy này nó không không không không ấy nè không ấy nè này đi binh ăn luôn thì phải ăn nhanh nhá ăn luôn thì phải ăn nhanh nhá phải ăn nhanh ăn nhanh ăn nhanh ăn nhanh ăn nhanh ăn nhanh, ăn nhanh nó ra gì vậy à thế này, À, lồng ba sáu nó khỏe quá đầu mẹ lồng ba sáu khỏe quá ai chà chà khỏe quá anh em ạ rồng anh em ơi đồng anh em ơi sắp ra đồng anh em ơi ai lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi lùi không được không được không khỏe lắm khỏe quá à phải sau lên bờ à. đi à Tao sứ giả, sứ giả hốc phát à, sứ giả hốc phát à. Đấy quá Ok, ok cho nó hút phát không mọi người yeah yeah yeah ngon rồi ngon rồi ngon rồi tốt tao rồi chưa có cái ờ, NT để mà giết chết rồi chết rồi Đặt. Down, down, down, down. Oh. oh my god Vô tình nhặt được quý kiếp Ơ Địt nó thải kia mình không thấy ta Ui nó thải câu nhẹ là tôi không thấy à ra vô rồi nó còn ai nhỉ rồi này đóng luôn cái gậy xuyên hàng phép không còn gì gọi là để nuối tiếc anh em <laughs> đi à đi à đi nè đi nè đi nè đánh anh em đánh nha đánh nha đánh nha tên này là là quốc luôn tên này là khô máu luôn gọi là răng môi gì cứ đem ra hết mà đánh đi <laughs> đông ra, đông ra Qua kiểm soát, qua kiểm soát Qua kiểm soát này, qua kiểm soát này Đi bên bên này nè, bên này nè Mít làm gì? Rồi, mít có gì đâu on Nè, một thanh niên đi nè Ồ. tan vỡ tan vỡ chỉ thế thôi chỉ thế thôi người ta gọi là đi luôn em em mày tăng vỡ hát sao em đây vỡ tan là như thế đây vỡ tan là như thế đây tập hay quá phim hay quá anh em đấy nói chung là chỉ có chơi spell thôi chơi spell rồi đánh nhưng mà pha đấy mà không có spell sida lắm